con Quỳnh Nhi á có cái bà vú bà vô ở bà giữ thì là bữa đó là bà cũng đòi về xong rồi bà cố mới nấu ăn á thì có những cái mà bà ăn không hợp thì bà không nói với với với với yến nhi mà bà cứ nói với mình bà lại la bà cố thì mình mới về mình nói là người, bà nội đã nấu cho ăn rồi vú đừng có la vú không bằng lòng cái gì thì vú phải tự vú nấu vú ăn thế còn người ta nấu cho mình ăn mà vú la như vậy là vú nhỏ hơn mà là vú không có được quyền nói như vậy thì vú về vú nói lại với nhi sao đó không biết thì yến nhi lại cứ nghĩ là chắc là mẹ mình nói sao hay nội nói sao yến nhi giận đó xong mẹ tức quá mẹ cũng giận mẹ bỏ về về luôn à, dạ <laughs> nhưng mà hai ngày sau là hai ngày sau là, xin lỗi là gọi điện xin lỗi liền đừng có giận con mẹ cho con xin lỗi thế là mình cũng dạy nó nghe mình nghe nó xin lỗi mình cũng cầu cho nó xin lỗi mà để mình đi xuống mình nhắc tới lỗi nữa <laughs> thế là ngày mai mình gặp xe mình đi xuống luôn câu chuyện các bà vú <laughs> cũng đoạn trường nam ai lắm mọi dạ. người ơi <laughs> Đúng rồi. những người mà mới làm mẹ cần một người để mà hỗ trợ mình chăm con rất sợ bà vú con là con con đội bà vú trên đầu đợt cũng bà vú luôn đó là đợt mà con chuẩn bị đi sinh á thì bà vừa thì mới nói là bà ừ. vú vô do con là cũng ngại nhiều khi sợ mẹ mệt vú là có nhiều kinh nghiệm thì mới nói vú biết cái điều gì đó thì cứ nói với mẹ để bữa đó là mẹ lên bệnh viện với con bởi vì là trên bệnh viện cũng giới hạn số người không cho nhiều người vào thì con nói vậy thì mẹ là hiểu sai ý con mẹ hiểu là uh, bà vú sẽ đi lên bệnh viện với con và mẹ sẽ ở nhà đó mẹ xong rồi là mẹ khóc mẹ đi lên phòng mẹ khóc quá trời khóc luôn dạ à, xong cái mới nói với ba mới gọi chồng và con lên thì mới hỏi là sao mẹ khóc thì mẹ kể mẹ kêu là sao con không cho mẹ đi lên bệnh viện mà lại cho bà vú đi lên bệnh viện thì con mới ngồi con giải thích mẹ hiểu sai ý con rồi làm sao mà con à, lại cho bà vú đi lên bệnh viện mà để mẹ ở nhà được cháu của mẹ con biết là mẹ rất là trong mà đó thì sau vụ đó thì mới là không có hiểu lầm nữa cũng từ bà vú <laughs> <laughs> thì à, để cảm ơn mẹ à, để à, dành hết tình cảm cho gia đình cho vợ chồng con cũng như cho bé thì con cũng có một món quà gửi cho mẹ chiếc nhẫn mà con gửi tới mẹ à, thay cho lời cảm ơn vợ chồng con gửi cho mẹ <laughs> dạ thì đeo thử vừa nghe đeo cho mẹ đi ô ừ. oh, chà chương trình rất là vui khi chào đón mẹ chồng nàng dâu đến tham gia chương trình à, xin mời giới thiệu về mình ạ tên tên là trần thị thanh thúy đến từ Đà Lạt à. dạ. dạ Lâm Đồng Dạ con là Đặng Thị Yến Nhi là con dâu của mẹ được 4 năm rồi Hai mẹ con đến từ Đà Lạt thành ra là xinh đẹp quá ừ. nước da trắng nhẹ quá. nhàng như làng sương mỏng manh ở Đà Lạt ha rất là dễ thương luôn <laughs> dạ. cái ngày đầu tiên mà mẹ chồng gặp cô con dâu này đó thì mẹ chồng ấn tượng điều gì dạ thì mới lần đầu tiên thì gặp thì lại ấn tượng là nhìn là lễ phép à, cái dáng vẻ là hiền từ à, cho nên là cũng là rất là quý cháu dạ yeah. Dạ. vậy là thuận lợi quá rồi con ha <laughs> dạ. gặp dạ. mẹ chồng mà mẹ chồng thấy vậy là khỏe rồi đó là lúc đó là quen nhau bao lâu rồi là mới được gặp mẹ chồng Dạ lúc đó là con với chồng con là quen được 2 năm Là tụi con là học chung với nhau từ lớp uh, ờ, 10 rồi Là học ở Sài Gòn Xong rồi lớp 12 mới chồng con mới dẫn con về Đà Lạt chơi Con thì con có hỏi chồng con là có nói gì với mẹ không mà dẫn về Thì chồng con nói là có có nói hết cả nhà rồi Lúc mà gặp mẹ thì thật ra là chồng con chưa nói gì hết Dạ Xong rồi về rồi mới gặp mẹ đó là lần đầu tiên thôi lúc sau này chồng con mới nói chứ con đi biết điều đó hả dạ do là chồng con nói với bà nội dạ, bà nội rất là hiền là mẹ chồng của mẹ đó mẹ của nhưng em. mà lại không có nói với mẹ cho nên dạ. về là chắc là mẹ cũng là bất ngờ vậy là ý ngầm nói mẹ dữ hơn mẹ bà nội đó <laughs> mà lúc đầu tiên gặp á em có bị sợ không dạ sợ chị ừ, nhìn mặt mày cũng nghiêm cho nên là cũng hơi sợ nhưng mẹ hiền mà mẹ hiền khô à dạ nhưng mà quen rồi thì mẹ rất là tình cảm rồi lần tiên về có làm gì cho nhà chồng không hay là về chỉ ra mắt về thôi dạ thì về chơi rồi cũng ờ, ờ, phụ ở trong nhà rửa chén rồi nấu ăn rồi gì dạ ngày đầu tiên có phụ nấu ăn luôn dạ có con về là con có phụ nấu ăn <laughs> à. dạ lâu lắm rồi mới thấy một cô dâu ờ, giỏi bếp nút <laughs> thường là mấy cô dâu mới về nhà để cho mẹ chồng nấu làm dâu cũng để mẹ chồng nấu luôn đúng không nhưng mà từ lúc mà con về những ngày đầu tiên đó đó dạ. rồi bao lâu thì tụi con đám cưới 2018 là tụi con mới đám cưới dạ lúc mà quen nhau là 2009 lâu dữ vậy dạ. hả con dạ đúng, rồi dạ đúng rồi thì học ra trường rồi à, làm mấy năm rồi mới Vậy là quen từ lớp 10 luôn á Dạ đúng rồi Mấy nhỏ quen từ lớp 10 luôn Vậy là trong cái quá trình quen nhau mà nó dài như vậy là chắc chắn cô phải là một trong những cái người mà đứng ra để dàn xếp những mâu thuẫn của đôi trẻ dễ dạ. đúng không cô <laughs> chính xác luôn hồi đó đi học thì có một cô giáo kia là kiểu như là không có thích hai vợ chồng quen nhau là lúc đó là cứ ra sức ngăn cản giống như là ở trong trường là ai cũng biết ờ, chuyện tình luôn á bởi vì quá nổi tiếng mà cô đó thì rất là dữ luôn xong rồi là cũng hay mét mẹ là hai đứa nó quen nhau bởi vì chắc là cô cũng nghĩ là hai bạn chỉ quen chơi thôi chứ cũng không có đi tới cưới gì và lúc đó còn nhỏ cho nên là khi mà gặp mẹ thì cũng rất là sợ quen nhau dài vậy cô dạ. có tin rằng hai hai đứa nhỏ nó lấy nhau dạ tin chứ tại vì à, khi cháu nó dắt về á ừ. thì là nó cũng có tâm sự thì hoàng nó cũng nói có cô giáo trong trường á là cũng hay điện về cũng răng đe nói là À, cô phải ngăn cấm rồi này kia nhưng mà mình thì mình, không có ngăn cấm bởi vì mình mình thấy cháu nhi nó có thể là nó dìu dắt con mình trở thành một con người rất là lịch sự mà nó biết là là là thương yêu cho nên là mình nhìn nhận được sự từ đó là mình sẽ không ngăn cấm và cũng nói thẳng với cô là đó là quyền riêng tư của chúng nó còn nếu như mà cái sự dạy dỗ của cô miễn sao cháu nó học hành nó tiến tới là được thì mong cô cũng thông cảm vấn đề đó là cô cũng đừng can dự vô chuyện của chúng nó nhiều đó, mình chỉ nói với giáo viên cô... chủ à, nhiệm như vậy thôi chắc là cô cũng muốn hai đứa tập trung học ừ. thôi rồi trong lúc mà quen nhau lâu như thế hay nhỏ cãi nhau vậy thì con có mát mẹ chồng không dạ ừ, hai hai vợ chồng thì cũng có lần cãi nhau xong rồi là chồng con thì ờ, giảng hòa với con không được xong rồi cũng có nhờ mẹ gọi <laughs> dạ nhờ mẹ đứng ra giảng hòa rồi cũng có lần hai vợ chồng cãi nhau xong cái con bỏ về quê rồi ờ, chồng con <laughs> dắt cả gia đình chồng về quê con <laughs> để gặp con luôn sau lúc đó thì hết giận ờ ủa là quê con ở đâu về dạ, quê con ở con tum là lần đó cãi nhau lớn nhiều lắm đó dạ. là muốn chia tay luôn đó dạ đúng rồi <laughs> đòi chia tay vậy á ừ, dạ anh, kia về xong năn nỉ mẹ con cũng biết lỗi rồi mà yến nhi không có có có có chấp nhận chắc mẹ phải phải nhờ mẹ rồi <laughs> mẹ dẫn qua. rồi mẹ đi xuống con tâm luôn đúng rồi mẹ đi mẹ với lại gia đình cùng đi xuống cái đó rồi xong đó thì rồi sẵn gặp bà xui ờ, nói chuyện luôn hả dạ rồi cũng xong rồi cũng về xong rồi ờ, một năm hai năm á rồi xong rồi về thì cũng hỏi ý mấy cháu rồi xong rồi ờ, cũng cũng cũng đi lên trên gặp bên gia đình của cháu nhi gia đình cũng tạo điều kiện cũng dễ dàng lắm chưa cưới mà đã thăm luôn đúng không dạ sẵn đúng rồi, rồi dạ đúng rồi sẵn rồi nói chuyện với bà xui tương lai luôn đêm đó ở đó luôn hả dạ dạ ừ, cháu nó thuê khách sạn ừ. riêng để ở dạ chứ trước xong ở nhà bà xui cho nó đi. <laughs> đi đồng quá đi đồng đi đồng lắm dạ đi cả cả gia đình mà năm sáu người <laughs> đi lên trên công tâm xong đi về nha trang chơi thì nghĩ tụi nó làm hòa rồi cho nó đi chơi đi xuống tới nơi không có chỗ ngủ phải ngủ ngoài bãi biển thêm cái ghế vậy để ngủ <laughs> trời ơi hai gia đình luôn á, cô dạ, dạ. một gia đình hai vợ chồng với lại hai đứa con với bé nhi dạ. trời ơi mà ngủ ngoài trời luôn ngoài biển vậy luôn có năm khách sạn ngày sau luôn mấy ngày lễ là vậy đó dạ, dạ. rồi mình tới ngày đám cưới 9 năm trời đám cưới cái ngày đó tuyệt vời lắm cô ha được mấy ờ, Sáu dạ rồi. được một à, bé gái một tuổi rồi ạ à. rồi cái ngày đầu tiên về làm dâu nó có khác so với lại cái thời gian trước đây mà mình qua lại với nhau không dạ em thấy thì cũng không có khác gì hết chị <laughs> nói chung mẹ thì rất là tâm lý ờ, đa số việc nội trợ trong nhà thì có bà nội rồi thì cũng phụ bà nội ít việc thôi ừ, rất là thoải mái luôn không có cảm giác là ừ, đang ở dâu ôi ôi chính ra là con làm dâu tới hai lớp luôn á hai thế hệ làm dâu là hai hai tầng lớp luôn á vừa làm dâu mẹ coi chồng nè à, làm dâu nội chồng nữa dạ nhưng Đúng mà nội nội với mẹ thì đa số là chiều con hết nhưng mà nội nó nghe nó hiền lắm hả dạ rất là hiền luôn bà nội nay nhiêu tuổi rồi dạ bà nội là bảy mươi mấy rồi bảy mươi ba bảy mươi ba rồi dạ rồi sáng mấy giờ vậy ngày đầu tiên làm dâu á dạ do con thì bình thường là cũng 8 hoặc 9 giờ phải dậy sớm hơn thì hơi khó có lần dậy sớm quá xong mẹ cứ nói là ngủ nữa đi con sao mày dậy sớm như vậy có làm gì đâu mày dậy sớm mẹ cứ dậy mà trời đà lạt dậy sớm sao nổi trời đà lạt ừ, xe xe lạnh hoài vậy sao dậy nổi thôi để nội lớn tuổi nội dậy đi nội khó ngủ khó ngủ rồi dậy à, rồi kế nội là mẹ chồng dậy đi rồi mình trẻ mình ngủ lâu lâu chút mẹ chồng thấy mình hợp với con dâu những gì dạ nói chung là cũng thấy hợp là vì em không có con gái lúc nào cũng nghĩ là cháu là con gái thôi chứ không nghĩ là con dâu rồi đã vậy rồi cháu nó lại mang ra nó sanh ra một đứa cháu gái nữa đó là một cái điều là coi như là mình ừ, quý nhất biết những cái khi mẹ cần rồi mẹ đau mẹ bệnh cũng dắt mẹ đi à, bác sĩ rồi cũng đi tư vấn trước rồi mới về dắt mẹ đi những cái gì sở thích của mình là cháu nó biết ăn uống có hợp không nhà hợp tại vì nói chung mình thì mình ít có biết nấu ăn à. thành ra cháu nó nấu cái gì là mình thấy ngon à rồi hợp nhau về ăn mặc thời trang đúng rồi cái gì cũng mua cho mẹ hết á à. mẹ thì rất là đơn giản mẹ thích màu đen cứ mua cái gì màu đen là mẹ thích <laughs> thôi dạ. à. rồi hai mẹ con có thích đi chơi không dạ, đi du lịch không? Dạ có, rất là thích đi du lịch Quá Vừa hả? cũng vừa mới đi uh, Phan Thiết về cả nhà đi Dạ Nhưng mà có lúc thì cũng cũng giận dữ, cũng cũng buồn trong lòng là nhiều khi cũng có những cái việc mà mình muốn nói nhưng mà mình không dám nói hả rồi cái ảnh cũng muốn nói nhưng mà ảnh cũng không dám nói cũng vì sợ mẹ buồn có một lần thì ờ, cũng mới đây thôi là tức là gần đầy năm cháu á là năm bé bé cháu nội á là con của nhi á có cái bà vú bà vô bà ở bà giữ á thì là bữa đó là bà cũng đòi về xong rồi bà cố mới nấu ăn á thì có những cái mà bà ăn không hợp thì bà không nói với với với với yến nhi mà bà cứ nói với mình bà lại la bà cố thì mình mới về mình nói là bà nội đã nấu cho ăn rồi vú đừng có la vú không bằng lòng cái gì thì vú phải tự vú nấu vú ăn chứ còn người ta nấu cho mình ăn mà vú la như vậy là vú nhỏ hơn mà là vú không có được quyền nói như vậy thì vú về vú nói lại với nhi sao đó không biết thì yến nhi lại cứ nghĩ là chắc là mẹ mình nói sao hay nội nói sao yến nhi giận đó xong mẹ tức quá mẹ cũng giận mẹ bỏ về về luôn à, yeah. <laughs> Dạ nhưng mà hai ngày sau là con hai ngày gọi sau là, xin lỗi là gọi điện xin lỗi liền đừng có giận con mẹ cháu con xin lỗi thế là mình cũng vậy nó nghe mình nghe nó xin lỗi mình cũng cầu cho nó xin lỗi mà để mình đi xuống mình dắt tới nội nữa <laughs> thế là ngày mai mình gọt xe mình đi xuống luôn câu chuyện các bà vú <laughs> cũng đoạn trường nam ai lắm mọi dạ. người ơi <laughs> những cái người mà mới làm mẹ cần một người để mà hỗ trợ mình chăm con rất sợ bà vú con là con con đội và dúng <laughs> lên trên đầu con mình nó rất đúng không đúng là mình phải trải qua nhiều cái sự việc giống như nhi đã từng trải qua những cái mâu thuẫn nhỏ nhỏ mà cái chuyện là người này nói qua người kia nói lại mình mình rất là dễ bị lung lay cho nên đó cũng là một cái bài học để cho em sau này có bất kỳ tiếp nhận một cái thông tin nào đó đều phải bình tĩnh xử lý yeah. Dạ. hiểu không sau lần đó thì có lần nào mẹ chồng giận ờ, nàng dâu nữa chưa không không có giận không có luôn không có luôn có một đợt mà cũng bà vú luôn đó là đợt mà con chuẩn bị đi sinh á thì bà vú thì mới nói là bà vú vô do con là cũng ngại nhiều khi sợ mẹ mệt vú là có nhiều kinh nghiệm thì mới nói vú biết cái điều gì đó thì cứ nói với mẹ để bữa đó là mẹ lên bệnh viện với con bởi vì là trên bệnh viện cũng giới hạn số người không cho nhiều người vào thì con nói vậy thì mẹ là hiểu sai ý con mẹ hiểu là uh, bà vú sẽ đi lên bệnh viện với <laughs> con và mẹ sẽ ở nhà đó mẹ xong rồi là mẹ khóc mẹ đi lên phòng mẹ khóc quá trời khóc luôn dạ à, xong cái mới nói với ừ, ba á, mới gọi chồng và con lên thì mới hỏi là sao mẹ khóc thì mẹ kể mẹ kêu là sao con không cho mẹ đi lên bệnh viện mà lại cho bà vú đi lên bệnh viện thì con mới ngồi con giải thích mẹ hiểu sai ý con rồi làm sao mà con uh, lại cho bà vú đi lên bệnh viện mình để mẹ ở nhà được cháu của mẹ con biết là mẹ rất là trong mà đó thì sau vụ đó thì mới là không có hiểu lầm nữa cũng từ bà vú <laughs> ờ, hai lần luôn á cho nên tới tới khi đầy năm nó xong là thôi bye bye vú giùm mẹ đi con <laughs> còn con con có ờ, thấy điều gì mà mình không chưa hợp, hợp thì à, nói chung là mẹ thì tính rất là tình cảm thì nhiều khi mẹ thương quá cho nên mẹ hay lo mẹ hay nói nhiều rồi căng dặn cái này cái kia vậy đó tụi con thì nói chung là tụi con cũng uh, lớn là cũng biết rồi cho nên là chỉ mong là mẹ ừ, đừng có lo nhiều quá chú thấy thế này nè con dạ. cái khó của con ở đây thật ra nhờ mẹ chồng dễ nội dạ. chồng dễ nữa chứ nếu như gặp một người nào khác mà phải làm dâu hai lớp như vậy á thì cũng rất là mệt luôn á dạ. thì, cách đối xử với mẹ chồng với nội chồng nó như thế nào con trong gia đình con ví dụ con mua cái áo tặng mẹ thì con có mua cái áo tặng nội không dạ có Đó. À. có hết con cái này rất là tâm lý à con ờ, giống như mời mẹ đi du lịch thì có mời nội đi du lịch không dạ có chứ đó. nói chung là đều bà nội thương bà nội tao là thương mẹ vậy có bao giờ nội giận con gì không dạ bà nội thì không giận bà nội tính bà nội rất là hay luôn bà à. nội không có giận ai hết á dạ may thiệt là may luôn cả nội chồng và mẹ chồng đều dễ hết thật ra ngày xưa đó có những người làm dâu hai lớp như vậy đó trời ơi họ khổ được lòng mẹ chồng á thì mất lòng nội chồng dạ. mà được lòng nội chồng thì mất lòng mẹ chồng thật ra không có nghe lời bên nào được rồi. nghe lời mẹ chồng là cũng không yên với đúng bà nội chồng <laughs> nghe lời bà nội chồng thì là hả mẹ chồng nói mày con dâu của ai có nhiều câu chuyện gọi là đoạn tường bi ai lắm. lắm thật ra Quyền Linh rất là thích là nếu như có một chương trình nào đó mà chúng ta mời luôn nội chồng và mẹ chồng ngồi luôn <laughs> để để xem cái câu chuyện như thế nào dạ đáng ra là hôm nay có bà nội đó Trời nhưng ơi, mà do là quá. bà nội chăm bé dạ em bé rồi không lẽ giờ mời lại bà nội nữa chứ thật ra là ngày xưa mà nghe nói về nhà mà còn bà nội chồng nha rồi các cô dâu chỉ có chết tới bị thương thôi. <laughs> hôm nay thì mình quá hạnh phúc rồi còn à, cái chuyện chồng con với con à, chuyện gì đó thâm cung bí sử đó còn dạ, à, mời qua đây qua kia nói dạ. chuyện với chị Lan đi qua đây những cái lúc mà hai mẹ con mà giận nhau như vậy á dạ. thì ông xã em sao ừ, dạ ông xã em thì à, nói chung là cũng rất là biết cách xử lý tình huống à, là cũng không có bên ai hết mỗi bên là sẽ có một cách nói riêng và kết nối hai người lại với nhau mà có bao giờ em làm khó ông xã không có bao giờ nói anh anh coi đó mẹ nói vậy vậy vậy có bao giờ vậy à, dạ em có góp ý ví dụ như là em thấy cái việc đó ví dụ mẹ nói quá lời hoặc là như thế nào đó thì em sẽ nói ông xã để mà ông xã nói lại với mẹ thôi có lần hai vợ chồng gãi nhau thì mẹ mới nói mẹ mới gọi điện mẹ mới nói là Ờ, có chuyện gì thì con cứ nói với mẹ cứ mét với mẹ để mẹ dạy mẹ khuyên nó và có đợt là ờ, chồng em kiểu như là chở em đi ngoài đường xong cái ổng bực tức cái gì không biết cái ổng nóng lên <laughs> nóng lên cái ổng quạo dạ cái xong cái đợt đó em cũng tức quá cái em mới nói với mẹ là ờ, em mới nhắn zalo cho mẹ luôn em kêu chứ dạ, mẹ nếu có gì đó thì con xin lỗi mẹ xong cái mẹ mới gọi điện cho chồng em rồi mẹ la chồng em rồi mẹ nói nhiều lắm vậy thì cho chị hỏi là giữa em với mẹ còn cái điều gì mà để là nó hai mẹ con vẫn chưa có cái sự kết nối gọi là thực sự không nhiều khi mẹ ờ, mẹ lo quá cho nên là có những cái là không thể tránh khỏi là hai mẹ con sẽ bất đồng quan điểm ừ. ờ, nhất là khi có em bé, em rồi, rồi ở chung với nhau trong một gia đình ở một thời gian dài thường là không có nói những cái điều đó ra em chỉ nói qua chồng em để mà uh, chồng em nói với mẹ thôi ừ, nhưng mà sau này thì khi mà sinh em bé rồi á thì em thấy là mẹ rất là thương rất là thương em và thương cháu luôn có mâu thuẫn trong cái vấn đề chăm con không em tại vì hai ba thế hệ cách yeah. Dạ. bà nội chăm em bé nó khác yeah. Dạ. cái cách của mẹ chăm em bé khác còn mình bây giờ là mình khoa học yeah. Dạ. mình có sách có vở, mình cái gì mình cũng phải có có có có, có con số của khoa học hết thì nó lại khác nữa rồi có bao giờ mà mẹ, mẹ hai mẹ con mâu thuẫn với nhau trong chuyện đó không thì em cũng rất là thoải mái chỉ có chồng em á thì ổng hơi kỹ một xíu thì đa số nha đa số là chồng em toàn là ừ, la mẹ góp ý với mẹ không à chứ em thì à, em em cũng không có góp ý gì nhiều với mẹ bởi vì em thấy là mẹ cũng lớn mẹ cũng có nhiều kinh nghiệm trước thì em cũng ngại nói chung là cũng ngại nhờ mẹ ừ. cho nên là lúc đó em mới kêu vú để mà dạ, hỗ trợ đó hơn rồi, đúng dạ nhưng mà em nghĩ đi nghĩ lại thì vú thì cũng không thể nào bằng bằng bà nội hết đúng dạ cho nên là à, bây giờ cũng phần lớn là nhờ ông bà là câu chuyện ngày hôm nay á nó không có những cái ờ, xích mích không có những cái góc khuất không có những cái gì nó dữ dội là do mẹ chồng rất là dễ thương rất hiền hiểu con dâu mình có mong muốn con dâu mình thay đổi điều gì trong cuộc sống không? dạ nói chung là không, nó cũng tuyệt vời lắm anh tuyệt vời lắm hả dạ có bé ừ. mà con mình nó nó trở thành cứ như là nó rất là nóng tính bây giờ nó nó cứ như là nó hiền dịu lắm à, thay đổi luôn nó thay đổi tính tình đúng rồi dạ. có phải là nó nó nó nó hòa nhã như thế nào thì nó làm cho con trai mình có sự cuốn hút đi theo hồi trước là thấy nóng giận là cứ là là la lớn bây giờ không còn mày quá con giàu chăm sóc con trai thay đổi Đúng luôn rồi. trong những lúc mà trái gió trở trời đó thì nhức đầu trong mặt con dâu chăm sóc thế nào mình thương nhất là lúc mình đi mổ anh nên à. tại mình mổ cái cái khớp chân á không biết anh hỏi đâu á anh chạy qua bên chỗ bạn hạnh á vô hỏi bác sĩ gặp bác sĩ làm hết đâu đó rồi là về tê tê dắt mẹ lên xe là thế là chở đi đưa mẹ đi phẫu thuật luôn đưa luôn một hai bốn là coi như 10 giờ sáng là coi như mẹ vô là làm liền rồi xong tội lắm mẹ đi gội đầu chở mẹ lên thắt tóc cao lên cho mẹ để mẹ nằm khỏi bị ngứa đầu đó rồi về xong rồi là thuê xe về sợ mẹ lên à, lầu không được thuê xe bưng mẹ lên bác sĩ không có cho ngồi ngồi dưới đất ừ. kêu là nằm trên giường cao là đi mua một cái một tấm nệm riêng cho mẹ luôn đúng rồi rồi bé chăm sóc mẹ chồng <laughs> nội chồng á nội chồng là hạp lắm ừ. tại vì mình là không có nấu ăn bà nội nấu ăn hai bà cháu là đi mua về là nấu thế là ăn ăn cả nhà mới biết cái cách sống ừ, biết cách sống điều đó mới hết sức là quan trọng đó à. rồi thôi về đây thôi lan ơi thầy ơi ờ, thật ra nãy á chú xin lỗi con dạ hồi nãy con mới bước vô đây đó chú thấy con xinh đẹp đứa xinh đẹp chú nói trong lòng chú nghĩ rồi bé này chắc nó không lo được gì đâu chắc về ăn ngủ thôi về chắc ờ, để mẹ chồng lo hết kiểu công chúa quá đó giờ chú có lỗi vì suy nghĩ của chú không đúng dạ, lâu lâu cứ lạc quan chị hỏi nè cái điều gì để khiến cho em dành cái tình cảm cho bên gia đình chồng nhiều đến như vậy dạ là em thì ba mẹ em cũng mất rồi dạ. cho nên là à, coi mẹ với lại à, bà nội là giống như là thuộc thịt của mình luôn dạ. nhìn chị đơn giản vậy thôi với lại là thấy mẹ rất là thương Ờ, thấy mẹ dành tình cảm nhiều hơn cho hai vợ chồng với lại cho cháu cho nên cảm thấy là rất là xúc động dạ cái tình cảm mẹ chồng nàng dâu nó có hòa hợp có yêu thương nhau đó là do chính chúng ta thôi nó giống như một tấm gương vậy đó mình đối xử với mẹ chồng thế nào thì mẹ chồng sẽ như thế mà mẹ chồng đối xử với con dâu thế nào con dâu cũng như thế hôm nay cái câu chuyện này à, cũng rất là hay linh nghĩ rằng là cô bé này cũng rất là may mắn khi gặp hai thế hệ ờ, mà mình hòa hợp được là giỏi và ừ. cũng nhờ dạ. bà nội nhờ mẹ đã gọi là giúp con hòa hợp điều đó dạ à. 4 năm làm dâu em cảm thấy là mình có làm tròn cái bổn phận làm dâu hay không và có cái điều gì muốn nói với mẹ hay không thì giờ phút này là dành cho em đó sau những cái năm mà uh, làm dâu của mẹ thì có đôi lúc là con cũng vô tâm không có hiểu và cũng ít nói ít chia sẻ với mẹ qua đây thì con cũng muốn là nếu như mà có cái chuyện gì con làm cho mẹ buồn thì mong là mẹ bỏ qua có bỏ qua không có làm gì buồn không không có làm gì buồn hết mình thì <laughs> nên nhiều khi có buồn gì chăng nữa rồi tôi cũng nhanh hết lắm không thật ra nãy giờ chú thấy á, là cô gái này cũng đã một phần làm tròn trách nhiệm của mình đó đúng rồi Tại vì giỏi đó những thành viên trong một nhà yeah. Dạ. Tôi cần làm những điều đó yêu nhau hiểu nhau tha thứ cho nhau hy sinh lẫn nhau để chúng ta hòa quyện với nhau một gia đình dạ thì à, để cảm ơn mẹ à, để dành hết tình cảm cho à, gia đình cho vợ chồng con cũng như cho bé thì con cũng có một món quà gửi cho mẹ chiếc nhẫn mà con gửi tới mẹ à, thay cho lời cảm ơn vợ chồng con gửi cho mẹ <laughs> dạ thì đeo thử vừa nha gửi cho mẹ đi ừ. ồ chà ồ có giấy tờ đây cũng mẹ có là... mẹ cũng có cái gì mẹ cũng ừ. con là quý giá rồi mà con cho một món quà quý giá nữa thành ra mẹ đây mẹ cũng biết nói gì rồi nếu mà có kiếp sau mẹ cũng muốn là mẹ làm là mẹ chồng của con nữa <laughs> trời ơi tuyệt vời ha đây là một cái lời nói mà bao nhiêu cô gái mơ ước nếu có kiếp sau mẹ cũng muốn là mẹ chồng của con rồi sao mà nghe câu đó cứ muốn khóc luôn á trời <laughs> thì sự mà là coi như đây là một cái báu vật của mình thành ra thử nói hết tấm lòng cho nên là cũng cảm ơn chương trình đã có gặp được anh Quyền Linh và là em Lan ở đây thì cũng thành thật cảm ơn cũng ờ, có sự mà dẫn chương trình cho gia đình của chị chúc gia đình chúng ta mãi mãi như thế chúc cho bà nội ở nhà dạ. khỏe thiệt là khỏe dạ, chúc cho những nụ cười này cứ mãi tươi như thế chúc cho gia đình chúng ta luôn luôn thành công trong cuộc sống nha dạ, dạ chúc uh, chú quyền linh với lại chị ngọc lan dồi dào sức khỏe gia đình hạnh phúc dạ